trường vàng forex, chứng khoán Mỹ, tiền tệ, tiền điện tử dầu của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 10 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần xuống giá khá mạnh của cậu vàng, cũng có một chút bất ngờ là đồng USD phục hồi rất là mạnh. Cậu vàng chúng ta mở cửa ở vùng giá 1696 nhanh chóng giảm xuống. Trong tuần chúng ta có 4 phiên giảm giá, chỉ có một phiên phục hồi nhẹ và đóng cửa mức rất là thấp 1640 7. Có thể nói việc cậu vàng nhanh chóng phá vỡ cái vùng giá 1680 à, ờ, nhanh y như lúc nó phá lên. À, trong chiều lên thì khi cậu vàng từ 1620 phục hồi lên À, quan điểm tôi thì tôi cũng nghĩ là vùng 1680 sẽ giữ chân cậu vàng một vài phiên nhưng cậu vàng nhanh chóng bứt phá qua rất là mạnh mẽ lên vùng 1730 sau đó lại quay xuống cũng rất là nhanh không kém có thể nói là hiện nay cái biến động của cậu vàng đang biên độ khá là mạnh. Nó cho thấy cái tâm lý không ổn định của giới đầu tư. À, xét dưới góc độ thông tin thì tuần qua chúng ta biết là tâm điểm chính là thông tin CPI của Mỹ. Thì CPI của Mỹ à, không đạt kỳ vọng. À, trước đó thì giới chuyên gia kỳ vọng là CPI của Mỹ chỉ tăng 0,2% thì thực tế tăng 0,4% tháng 9 và đưa CPI, kỳ vọng là CPI tổng thể của Mỹ sẽ giảm xuống 8,1 thì thực tế là 8,2. Thực ra đây không phải là một con số quá xấu. Tuy nhiên, điều này cho thấy là CPI của Mỹ vẫn đang đứng ở mức rất cao. À, toàn bộ quá trình tăng lãi suất của Fed từ tháng 3 đến giờ là không có tác dụng gì cả. Từ đó thì giới đầu tư là lo ngại Fed sẽ tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất. Và chúng ta biết các chủ tịch Fed phát biểu trong tuần cũng thể hiện rõ quan điểm rất là diều hâu, đặc biệt là ngài Bullard Ờ, thành viên ờ, chủ tịch Fed FOMC ờ, thuộc phe diều hâu nhất thì cũng có phát biểu và Fed tiếp tục tăng mạnh lãi suất, không loại trừ khả năng Fed có thể tăng lãi suất 0,75% trong những cuộc họp tháng 11 và tháng 12. Có thể nói là dự đoán thì mới chỉ là dự đoán thôi. Nhưng mà cái việc mà Fed tăng lãi suất 0.75% thì đương nhiên là bây giờ thị trường mặc định rồi automatic rồi. À, theo Fed Mortar thì tỷ lệ hiện nay 95% dưới đầu tư và chuyên gia dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất 0.75%. Nên nếu tháng 11 Fed có tăng 0.75% cũng không bất ngờ. Cái vấn đề bây giờ giới đầu tư quan tâm chính là tháng 12 và năm sau thôi. Ngoài ra cái doanh số bán lẻ của Mỹ thì cũng đã cho thấy là cái sự đảo chiều. Điều này nó cho thấy là cái việc uh, thị trường cũng bắt đầu có dấu hiệu chậm lại tuy nhiên nó chưa phản ánh vào lạm phát kỳ vọng lạm phát được uh, khảo sát thì cũng uh, tăng lên mức 5,1% từ mức 4,7 có thể nói là thông tin thì không được mấy tích cực cho thị trường vàng và hàng hóa cũng như chứng khoán mà nó tích cực cho đồng USD do vậy tuần qua thì ờ, đô la index cũng phục hồi khá là mạnh mẽ đúng không ạ? Và cũng là một tuần ờ, tăng giá, tăng giá nhẹ. Chúng ta nhìn là những thông tin rất là tích cực cho đô la nhưng đô la không tăng được thì chúng ta có thể thấy cái động lực tăng giá của đô la index gần như là không còn. Nếu xét theo kỹ thuật thì các chỉ báo kỹ thuật đang nhấp nháy tín hiệu điều chỉnh giảm giá với đô la index. Trên uh, ngày cũng vậy, chart tuần cũng tương tự thôi mà chúng ta biết là đô la index đang đứng ở vùng giá nó cũng à, rất là cao, quá mua rất là cao, vùng giá lịch sử luôn. Trong lịch sử từ khi thành lập đến giờ thì đây mới là lần thứ tư đô la index tiến lên vùng giá có vùng quá mua RSI là trên 80. Đấy. Lần gần nhất thì đó là năm 2015. À, ờ, xa hơn nữa thì đấy là từ năm 85 cơ. Do vậy cái việc đô la index đứng ở vùng trên này có lẽ sẽ không duy trì được lâu sẽ sớm bị ờ, chốt lời đảo chiều thôi các tín hiệu kỹ thuật cũng đã nhấp nháy tín hiệu đảo chiều rồi tôi nghĩ là đô la index cầm cự lâu nhất thì được đến khi phép tăng lãi suất nhưng nhiều khả năng là không đâu bởi vì ờ, tin ra là bán nhiều khả năng lúc đó thì đô la index đang bị chốt lời giữa đường rồi tôi nghĩ là đô la index ờ, cái thông tin CPI tuần qua đã hỗ trợ rất mạnh mà đô la index không tăng được thì nhiều khả năng đô la index sẽ sớm bị chốt lời trong tuần này thôi với những tín hiệu ngày đang nhấp nháy báo giảm tín hiệu tuần cũng cho chỉ báo nhấp nháy giảm thì tôi nghĩ là đô la index nhiều khả năng sẽ bị chốt lời trong tuần này Đấy, tuần qua chúng ta nhìn đô la index tăng nhé nhưng mà tăng rất ít nhé từ mức là 12.75 lên có 13.2 thôi tăng chưa đến 0.5% với một tuần hỗ trợ rất là mạnh là cái Fed moderator là gần như là chắc chắn tăng 0.75 tháng 11. Bên cạnh đó thì các chủ tịch Fed cũng phát biểu rất là hung hãn, rất là diều hâu mà không hỗ trợ đô la index tăng. Có lẽ là đô la index đã đi đến cuối con đường. Chúng ta nhìn thấy hai tuần liên tiếp đô la index ra đến hai cái nến báo hiệu đảo chiều. Do vậy nó mà nó xuất hiện sau vùng xu hướng tăng giá rất mạnh ở vùng đỉnh thì điều này cái mức độ tin cậy nó khá là cao Với những phân tích như trên thì tôi nghĩ là đô la index đang cầm cự ở vùng đỉnh thôi. Nhiều khả năng đây sẽ mô hình hai đỉnh. Còn việc nó hai đỉnh thấp hay hai đỉnh cao chúng ta phải chờ khi nó xác nhận mới biết được. Khi nào nó phá qua 110 thì nó sẽ xác nhận là mô hình hai đỉnh đã tạo xong. Như vậy thì với những thông tin như trên thì chúng ta có thể nhìn thấy là đô la index nhiều khả năng sẽ tạo đề đá đạo đỉnh và sẽ sớm bị bán chốt lời. Thì các thị trường hàng hóa cũng đang mò đáy và sẽ sớm có bứt phá khi đô la index dòng tiền chốt lời từ đô la index sang các thị trường hàng hóa tài chính khác. Trường hợp xấu nhất thì đô la index có thể duy trì ở vùng đỉnh, thậm chí vượt đỉnh giả. Đấy, vào cuộc họp uh, ờ, FOMC đầu tháng 11 thì sau đó vẫn giảm thôi. Cái này không có gì thay đổi cả. Do vậy, uh, đối với đô la thì chúng ta sẽ canh bán và với các thị trường tài chính khác thì chúng ta sẽ canh mua nhé. Còn cụ thể từ tại điểm nào thì chúng ta sẽ phân tích từng cặp một để chúng ta biết. À, về tuần tới thì gần như là những thông tin quan trọng nhất trong tuần chúng ta đã có rồi. À, thông tin về tỷ lệ thất nghiệp, bảng lương phi nông nghiệp và lạm phát. Do vậy những thông tin tuần tới nhiều khả năng nó sẽ chỉ củng cố thêm xu hướng biến động theo kỹ thuật của thị trường thôi. Tuần tới thì à, ngày thứ hai chúng ta có xem nào Ngày thứ hai Mỹ không có thông tin ờ, gì quá quan trọng các bạn nhé. Ngày thứ hai chúng ta không có thông tin gì quan trọng của Mỹ cả. để tôi ra cả tuần. Ngày thứ ba Ngày thứ ba thì chúng ta có GDP của Trung Quốc này, dự kiến tăng trưởng 3,4%. CPI của New Zealand này. Mỹ thì ờ, cũng không có thông tin gì quan trọng cả. Ngày thứ tư thì CPI của Anh này. Mỹ cũng ờ, không có thông tin gì quan trọng cả. Có thành viên ờ, LMC Bullard phát biểu này. Giấy phép xây dựng này. À, à, lượng nhà khởi công mới này cũng có ảnh hưởng nhưng không quá quan trọng. Chỉ số Philip Fed vào ngày thứ năm số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp, doanh số bán nhà cũ đã qua sử dụng. Ngày thứ sáu Có thể nói là tuần này là một tuần không tin. Không tin thì nhiều khả năng thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật. Chúng ta sẽ không quá chờ đợi tin tức tuần này mà chúng ta sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật. Với phân tích kỹ thuật nhé, cậu vàng sau khi không giữ được vùng 1680 ờ, thì cá nhân tôi thì thiên về hướng cậu vàng sẽ test lại đáy và nhiều khả năng có thể thùng đáy. Tức là vùng giá quanh 1 cộng trừ 20 giá sẽ tiếp tục là hỗ trợ mạnh cho cậu vàng. À, tiềm năng tạo đáy tại đây. Do vậy thì à, quý vị hoàn toàn có thể là với quý vị đầu tư dài thì các học viên của tôi hiểu thế nào đầu tư dài rồi. Chúng ta sẽ chia mua giải quanh 1600 cộng trừ 20 giá còn đối với lệnh chết đinh thì ờ, chúng ta sẽ mua tại các mốc ờ, đáy cũ này 1618 này 1616 1618 này thì chúng ta dừng lỗ khi phá qua 1609 chốt lời thì chúng ta chốt lời 1640 1650 à, nếu mà lệnh này ờ, phá qua 100 1609 bị dừng lỗ thì lúc đó chúng ta sẽ mua ở phía dưới nhé lúc đó chúng ta chờ mua ở dưới cạnh chen thì đâu đó nó vào vùng 158x ờ, chúng ta dừng lỗ 157x 1575 còn chốt lời thì là 1620 nói chung là lệnh chết đinh ngắn thì có thể chúng ta bị dừng lỗ oan vẫn đúng chiều nhá nó chọc qua dừng lỗ trước khi quay lên đấy là bình thường còn khu vực này thì tôi nghĩ là đô la index đang tạo đỉnh thì hoàn toàn ờ, vàng và các thị trường hàng hóa khác sẽ mò đáy thôi mò đáy và nó sẽ sớm kết thúc cái việc con ngoáo ồ ộp uh, tăng lãi suất của Fed sau tháng 11 khả năng nó sẽ không còn tác dụng nữa vì chúng ta biết là nếu đúng như Fed Monitor Rate thì uh, tháng 11 này Fed tăng 0.75 đưa lãi suất của Fed lên mức 3.75 đến 4 như vậy nếu Fed tăng thêm 1% còn dư địa thì coi như đoạn đường Fed đã đi được 80% rồi mà chúng ta biết thị trường tài chính thì luôn là phản ánh trước tin đấy chứ đợi đến khi tin xong thì nó chạy giữa đường rồi Do vậy tôi đánh giá là cái cuộc họp tháng 11 gần như nó sẽ là điểm nhấn đảo chiều của toàn bộ các thị trường tài chính hàng hóa cũng như USD e sẽ bị chốt lời ờ, khá là mạnh hoàn toàn nó có thể chốt lời trước hoặc sau thời điểm đó nhưng tôi nghĩ là trước hoặc sau thời điểm đó một tuần đấy chính là đỉnh hoặc đáy của mỗi thị trường do vậy ờ, đối với vàng thì tuần tới chiến lược chúng ta chỉ một chiều canh mua thôi nhé không canh bán đối với chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ thì uh, tuần qua khi thông tin lạm phát ra không đạt kỳ vọng uh, lo sợ uh, Fed tăng lãi suất mạnh chứng khoán Mỹ bị đạp xuống rất là mạnh uh, giảm hơn 500 điểm nhưng sau đó thì lực mua bắt đáy rất là mạnh đẩy chứng khoán Mỹ tăng ngược trở lại gần 1.000 điểm có thể nói quan điểm tôi chứng khoán Mỹ sẽ củng cố trong cái vùng giá là quanh 29 30 ngàn cộng trừ này đây củng cố thêm một thời gian ờ, và sẽ bứt phá 30.500 ờ, sau khi cuộc họp ờ, tháng 11 của Fed. Nên quan điểm tôi thì chứng khoán Mỹ thời điểm này thì rõ ràng là cứ dưới 29 ngàn chúng ta lại mua thôi. Nhiều vòng chúng ta ăn ở vùng đấy thôi, cứ vùng đó mà mua thôi nhé. 29 ngàn, 28 ngàn, 800 chúng ta mua. Các bạn cứ dừng lỗ 293, còn chốt lời các bạn cứ tạm thời thì cứ 30, 30 nghìn 400 này mà chốt thôi. Tức là chúng ta cứ dừng lỗ tầm 4, ờ, 500 giá, còn chốt lời thì tầm nghìn đến nghìn bốn năm trăm giá đó là mức phù hợp chỉ số Dow Jones còn đối với S&P 500 S&P 500 thì nó biến động biên độ rộng hơn do vậy tôi nghĩ là không, ngắn hạn thì chúng ta không nên giao dịch S&P 500 vì nó không có độ vững chắc như Dow Jones đáy nó phá trong khi Dow Jones có phá đáy đâu Dow Jones tạo mô hình hai đáy mà SP500 với Nasdaq thì nó biến động biên độ mạnh hơn. Nhưng mà có lẽ chúng ta hai ờ, cái ờ, con chó điên này thì chúng ta đợi là sau ờ, sau ngày mùng 4 tháng 11 chúng ta mới giao dịch. Còn bây giờ chúng ta cứ giao dịch Dow Jones nó có độ ổn định nhất định và kỹ thuật nó ít bị bẻ gãy. Đó là đối với chứng khoán. Còn đối với dầu. Dầu thì trước đó tôi kỳ vọng dầu lên 99100 cho chúng ta bán thì dầu không lên. Đấy bây giờ dầu lại quay xuống rồi nếu quay xuống chúng ta lại ờ, đợi dầu ờ, test lại đáy thôi tạo mô hình hai đáy chúng ta mua lên thôi 76 77 là vùng mua nhá 74 dừng lỗ còn 86 ờ, 90 là chốt lời đó chúng ta cứ dừng lỗ hai giá hơn hai giá chốt lời 8 đến 10 giá thế thôi bao giờ có thì giao dịch không có thì thôi đúng không dầu đối với BTC BTC hiện nay đang đi trong biên độ rất là hẹp. Có lẽ chúng ta phải chờ chiến lược breakout của BTC thôi. Đấy. Nếu mà breakout lên thì chúng ta mua còn breakout xuống chúng ta không bán đuổi nhá. Bởi vì breakout xuống rất có thể gặp breakout giả. Breakout lên này là đóng cửa daily này trên 20.000 trên 20.500 thì chúng ta mua lên nhá. Chiến lược này thì chắc bạn nào học tôi thì cũng biết rồi, chiến lược vượt ngưỡng của Bollinger Band đấy khi Bollinger Band đã thắt rồi à, đúng nguyên tắc thì chúng ta mua khi đóng cửa daily trên Bollinger Band và dừng lỗ ở Bollinger Band dưới thế thôi còn chốt lời chúng ta thường gấp 2 đến 3 lần dừng lỗ cứ thế mà các bạn tính tôi thì nghĩ là chốt lời 25.000 mua 20.500 à, dừng lỗ ở phía dưới này 18.500 2.000 giá chốt lời 25.000 cũng phù hợp chốt lời hơn hai lần cắt lỗ <clears throat> Còn lại nếu mà nó trường hợp phá xuống thì tôi nghĩ là vùng giá quanh 17.000 cộng trừ 300 giá sẽ là vùng mua được. Các bạn dừng lỗ 1.500 giá cho tôi. 15.500. Còn chốt lời thì vẫn hướng đến 25 ngàn. Vì tôi vẫn thiên về hướng là BTC sẽ tạo mô hình hai đáy. Còn đương nhiên là hai đáy cao, hai đáy thấp thì chưa biết. Nếu bây giờ đi lên thì nó sẽ là mô hình hai đáy cao. Còn nếu nó chọc xuống phá qua cái đáy 17.700 này thì nó phá xuống 17.000 thậm chí 16.500 sau quay lên nó là mô hình hai đáy thấp thôi không có gì bất ngờ cả chứ tôi không nghĩ từ đây BTC có thể phá mạnh bởi vì nó đã tích lũy rất là lâu rồi nếu phá thì khả năng chỉ là tất toán lệnh long thôi trước khi quay lên thôi kiểu chết trước ngày chiến thắng cái chết này cái chết rất là đau đớn do vậy các bạn mà mua thì cũng nên ờ, quản trị vốn tốt đối với các cặp tiền tệ thì uh, Uzi Uzi thì chúng ta nhìn thấy là nó tiến vào vùng quá bán khá là sâu, quá mua rất là sâu. À, đá có những tín hiệu phân kỳ và cũng đang tiệm cận đến cái khu vực giá gọi là rất là nhạy cảm. Chúng ta biết khu vực giá tầm trên dưới 150 thì chắc chắn là chính phủ Nhật sẽ phải can thiệp thôi. À, chúng ta biết từ đầu năm đến giờ thì à, đồng yên Nhật đã mất giá 3% rồi. Có thể nói đồng yên Nhật mất giá y như các nước mới nổi, nhiều hơn cả các nước mới nổi. Cái chính sách à, bảo thủ lạc hậu của Nhật có lẽ là nó quá bảo thủ tôi nghĩ là ngài thống đốc uh, của Nhật Bản có lẽ nên nghỉ hì sớm thôi chứ đợi đến tháng tư thì không biết đồng yên đi về đâu à. quan điểm tôi thì uh, đồng yên sẽ sớm bị uh, nói chung là USD đang đầu tư quá đà đang quá mua khá là sâu đồng yên thì cũng đang bị uh, bán quá quá bán rất là sâu do vậy thời điểm này mua thì không đúng bán thì ngắn hạn thì cũng không đúng đâu bởi vì chưa có tín hiệu gì nhưng nếu bà dài hạn thì tôi nghĩ đây là một trong những điểm bán lý tưởng trên kênh giá thì chúng ta cũng nhìn thấy rồi đấy nó có thể có sai số quanh đây trên một cái kênh giá dài thế này thì xác suất để vượt qua là không có đâu không cao đâu mà nhiều khả năng là nó có sai số quanh đây một hai phần trăm sau đó đảo chiều thôi tôi nghĩ đồng yên này có thể chạy lên năm mươi 150 151 là cùng sẽ bị chính phủ Nhật can thiệp thô bạo và giới đầu cơ lúc đó bị uh, ờ, for sale thì hoàn toàn có thể đẩy đồng yên giảm giá 10% trở lại là bình thường tức là tầm về 135 138 Do vậy lệnh ngắn thì không có nhé Còn các bạn mà lệnh dài thì đây là thời điểm lý tưởng Đối với ờ, đồng EU Đối với đồng ờ, euro này thì chúng ta nhìn rồi đồng euro vẫn tiếp tục đi trong cái kênh chen ờ, này thôi chưa có dấu hiệu nào kết thúc cả Đấy, euro vẫn đi trong kênh chen thôi có lẽ euro chúng ta cũng canh mua thôi nhưng mà chúng ta mua khi tiết cạnh rưỡi thôi đây 0.94 ờ, đầu tuần thì 9430 cuối tuần thì 9400 nói chung là 94

Đồng bảng thì ờ, có vẻ như đồng bảng có đáy rồi. Đó, bây giờ đồng bảng sẽ đang tích lũy để tìm đường đi lên thôi. Tôi nghĩ là cái ờ, đồng bảng sẽ tạo đáy cao dần lên. Do vậy ờ, cái đáy tuần trước của đồng bảng chính là khu vực chúng ta có thể mua được. Phá đáy này chúng ta chờ đáy sau. Thì rõ ràng khu vực không chấm đáy tuần trước của đồng bảng này không chấm à một 09410 là đáy quanh đó 20 pip chúng ta mua lên tức là 1.0941 à. 1.0900 đến 0920 đây là khu vực mua chúng ta dừng lỗ tôi 60 pip cho tôi 1.0840 nhé còn chốt lời thì 300 pip thôi 09 thì 1.12 ờ, 1200 ờ, xa hơn là 1300 chốt lời 3400 pip đồng bảng nó biến động rất mạnh một phiên 3400 pip là bình thường nhá dừng lỗ 70 pip cũng là bình thường thôi 6 70 pip trường hợp ngược lại đồng bảng mà lệnh ờ, mua của chúng ta ở 0.9 này bị dừng lỗ thì chúng ta buộc phải canh mua quanh đáy cũ thôi 1.0 400 0 500 tôi không hy vọng cái lệnh mua quanh đây cũ có thể xuất hiện đối với đồng ờ, AUD USD AUD USD thì vẫn đang giảm giá chưa mò thấy đáy đâu cả giá thì cũng chưa tiến vào vùng quá bán thật sự mạnh Ờ, nó rất là lớp lửng tôi nghĩ đồng này chúng ta tạm thời đứng quan sát không giao dịch gì cả đấy đối với đồng NZD USD này thì đang có những tín hiệu phân kỳ rồi phân kỳ đảo chiều tăng giá rồi do vậy đồng này thì chúng ta canh mua được đây chúng ta nhìn daily là có tín hiệu đảo chiều phân kỳ tăng giá nó đang có một cái đáy theo chiều hướng là cao dần lên à, thấp dần xuống nhưng mà RSI cao dần lên đây rõ ràng như vậy đồng này chúng ta có thể mua tại đáy cũ đáy cũ là ok nhé 0.5470 5480 Đấy, mua quanh đáy cũ dừng lỗ 0.5400 cho tôi còn chốt lời thì 0.5700 ờ, Đấy, đồng New Zealand thì mua được nha đối với đồng à, USD trên CAD uhm, USD CAD USD đang có dấu hiệu tạo đỉnh đấy nhưng đồng USD CAD này thì chưa có dấu hiệu gì tạo đỉnh cả <coughs> đang có dấu hiệu điều chỉnh rồi khoai đấy, đồng này thì phân kỳ rồi nếu với cái tín hiệu phân kỳ như này thì rõ ràng là chúng ta kỳ vọng là đồng này sẽ đi xuống. Mà đồng này thì ờ, đang tạo phân kỳ âm. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn canh bán khi nó test cạnh trên phân kỳ và kỳ vọng nó sẽ đảo chiều giảm giá. <clears throat> Trong tuần nhá, 1.400, 1.420 ờ, nhá. Đây là 1.4000 1.4020 chúng ta dừng lỗ 1.4100 à, chốt lời thì chúng ta chốt lời 300 pip cho tôi 1.3700 đó nói chung là rất là rõ ràng nhé Ok, tuần này thì chúng ta giao dịch thế thôi nhé. Xu hướng chung của chúng ta sẽ là canh bán USD và mua tất cả các tiền tệ khác tất nhiên là mua chúng ta phải đợi ừ, vừa những cái vùng uh, hỗ trợ thì chúng ta mới mua chứ không phải điểm nào chúng ta cũng mua nhé mỗi cặp tiền tệ mỗi sản phẩm thì sẽ có một vùng hỗ trợ riêng chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công